คุณลอยก็พอเกเอเอเอมาพอเกมาเจอมาจูแตนแตนแตนทองทองไม่ซ้ำไม่โอนอูตูตูตูปากชุนไม่ลายด้วยลายหวยแตกเราลายลอยลายหวยเพื่อสอกลาง សួស្ដីនប់នប់នំនំសួស្ដីនប់នប់អាប់ដេតមកកប់កប់កប់កប់តវសាចុងក្រោយហើយគ្នាមកអោយអស់នៅអូនពើសលួយដល់ហើយដៃមួយឡៃមួយឡៃមួយឡៃមួយឡៃមួយប៉លុយអូយអូយគេដូចដូចគុំគុំគេអេអេអេមកហូបគេមកជិះមកជូនអត់ជូនខ្លួនឡើងលើឡាយមួយ ធ្វើសក់ឡើងលុយឡែកមួយនំគ្នាឡែកឆៃឡែកឆៃឡែកឆៃឡែកឆៃឡែកឆៃអូនអើយឡែកមួយឡែកមួយឡែកមួយឡែកមួយឡែកមួយឡែកមួយឡែកមួយឡែកមួយឡែកមួយឡែកមួយឡែកមួយឡែកមួយឡែកមួយឡែកមួយឡែកមួយឡែកមួយរំលឹកក៏បានទៀតលើកក៏ទៀតឡែកមួយឡែកមួយ chúc mùi ban tiết chúc mùi tiên lai bùi lai bùi ròm lơ có ban tiết lơ có tiên lai bùi lai bùi ròm chúc mùi ban tiết chúc mùi tiên lai nuôi mùi tiên nôm kia mùi bài lai chừng năm bài lai lai lai lai lai chừng năm bài lai lai lai lai lai chừng năm bài lai lai lai lai lai nuôi thành thường lai lôi lại bùi vừa sợ là lôi lại bùi nóc thì lại chay lại chay lại chay lại chay lại chay ôi ơi lai bùi lai bùi vui lại vui lại vui lại vui lại vui lại vui lại vui lại vui lại vui lại vui lại vui lai vui